Tử vi tuổi Tý thứ ba ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021, tức ngày 21 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Thực thần phù trợ, tuổi Tý sẽ được hưởng phúc lộc dồi dào trong ngày hôm nay, nhất là với những người làm nghề tự do. Con giáp này nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh do bản tính cần cù, chăm chỉ và mọi người sẽ giới thiệu cho bản mệnh những mối đầu tư có lợi. Trong khi đó, người làm công ăn lương có một ngày khá yên bình, con giáp này xây dựng được mối quan hệ đồng nghiệp hài hòa, đoàn kết nên hiệu quả và chất lượng công việc đều được cải thiện, thời gian làm việc cũng được rút ngắn đáng kể. Nhìn chung thì người tuổi Tý không phải lo lắng gì nhiều.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 Thiên ấn nâng đỡ, đường công danh sự nghiệp của tuổi sửu rất tốt, con giáp này dễ dàng khẳng định vị thế của mình nếu làm trong các công việc nghệ thuật, y học, dịch vụ. Với sự nhanh trí của mình, bản mệnh thường xuyên đưa ra được những ý kiến chính xác khiến mọi người khâm phục. Tuy nhiên, con giáp này cần linh hoạt hơn trong quá trình xử lý tình huống thực tế, không nên lúc nào cũng tuân theo những quy định cứng nhắc. Đôi khi, nghe theo cảm tính lại giúp người tuổi sửu có những quyết định đúng đắn hơn, nghe theo lý trí đấy ngũ hành hỏa sinh thổ vận trình tình duyên của bản mệnh trong ngày theo đó mà khởi sắc đào hoa nở rộ con giáp này còn độc thân có thể được người quen giới thiệu cho người xứng đôi vừa lứa với mình người có đôi có cặp tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên cạnh nhau giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ quý nhân phù trợ hợi mùi đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất tử vi tuổi dần Tuổi dần gặp ngày tương hại, vợ Trinh sự nghiệp có phần khó khăn, con giáp này không chịu làm theo quy định mà cứ nhất nhất theo ý mình, cuối cùng chính mình chịu thiệt. Bản mệnh cần phải nhìn rõ tình hình, khi mình là người thực hiện thì chỉ cần thực hiện theo chỉ thị của cấp trên mà thôi. Chính tài nhập cục, may mắn là con giáp này không phải chịu cảnh tiền bạc thiếu thốn, thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính. Tốt nhất vẫn nên tập trung vào nơi có lợi cho mình là hơn. Những vấn đề mà người tuổi dần đang lo lắng đã biến mất khi nguồn cơ hội kiếm tiền được người người mang đến, quan trọng là cách đón nhận như thế nào.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 Vợ trinh của tuổi mão diễn ra thuận lợi nhờ có người nâng đỡ và khả năng tỉnh táo trong suy luận giúp con giáp này cải thiện cách nhìn nhận vấn đề khá nhanh chóng, chớp thời cơ tốt, không có quá nhiều tiền bạc nhưng chắc chắn bản mệnh cũng không hề mệt mỏi về nó đường tài lộc vẫn duy trì trạng thái ổn định nên đây không phải là nỗi lo lắng của con giáp này ngày hôm nay. Thay vào đó, phương diện sức khỏe mới là điều cần quan tâm. Người tuổi mão có thể cảm thấy mệt mỏi và gặp một số vấn đề về hô hấp nên dành thời gian nghỉ ngơi và kiểm tra tình trạng của cơ thể sớm. Về phương diện tình duyên có vẻ không được toàn vẹn khi mà bản mệnh có thể cảm thấy thất vọng về nửa kia của mình. May mắn con giáp này lại có được người thân ở bên tâm sự, chia sẻ nên cảm thấy dễ chịu hơn trước những điều không như ý trong cuộc sống tình cảm riêng tư. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ Mùi, Mão. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Thìn Tuổi thìn tìm được cho mình những lối đi riêng trên con đường sự nghiệp của mình. Bản mệnh là người rất có chính kiến, biết tiến, biết lui đúng lúc. Công việc dù ít dù nhiều, dù khó, dù dễ cũng cố công, cố sức hoàn thành. Con giáp này chẳng những công danh thuận lợi mà phương diện tình duyên cũng khởi sắc. Tình yêu đôi lứa được bồi đắp theo thời gian, chẳng gì có thể sánh bằng. Cứ thế mà thăng hoa rực rỡ. Người tuổi thìn vốn giữ lòng yêu mến, dù bên ngoài có nói ngả nói nghiêng thế nào cũng không hề dao động đối phương nhìn thấy tâm ý của bản mệnh cũng hết sức trân trọng tình cảm hai người có được. Công việc tăng tiến không ngừng, con giáp này vẫn tiếp tục nỗ lực, cố gắng để giành lấy những mục tiêu đã định. Dù phía trước cần nhiều khó khăn, nhưng cũng không làm bản mệnh nản lòng. Hãy năng động và sông sáo hơn để có thêm cơ hội thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình nhé. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ, quy nhân phù trợ, thân, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tỵ Tuổi tỵ đang đứng trước cơ hội rất tốt để chứng minh năng lực, bản mệnh biết mình ở vị trí nào, không hề khoe mẽ những thành tích đạt được mà chỉ lặng lẽ làm việc hết lòng hết sức. Nhờ thế mà cấp trên cũng có cái nhìn khác, dành cho con giáp này nhiều ấn tượng tốt đẹp hơn bản mệnh có một ngày bình dị không có những tin tài lộc ờ, vui mừng nhưng cũng khá an tâm về kế hoạch tiền bạc ổn định của mình. Hiện tại người tuổi tỵ hoàn toàn có thể dành cho mình thời gian nghỉ ngơi sau ngày làm việc bận rộn để cải thiện sức khỏe và nhớ chú ý trong việc đi lại nhé.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 Tuổi ngọ đang gặp phải những vấn đề bất đồng quan điểm công việc với các đồng nghiệp, điều này thực sự là một bất lợi đối với con giáp này trong thời gian tới. Tốt hơn hết, bản mệnh đừng nên tỏ ra quá thông minh, hãy dành cho mình sự đồng thuận, mọi chuyện sẽ dễ có được kết quả các tình huống bất ngờ có thể xảy ra và đây là thời điểm mà con giáp này sẽ cần linh hoạt hơn cho cách xử lý. Dù khá bất hòa cho công việc nhưng bù lại chuyện yêu đương của người tuổi ngọ khá tốt. Bản mệnh và nửa kia có sự quan tâm và tôn trọng nhau nên cảm xúc thân thiết giúp cho tinh thần được giải tỏa và thoải mái hơn rất nhiều. Đường tài lộc của con giáp này trong ngày nhìn chung không có nhiều biến động, song bản mệnh cũng nên bắt đầu uh, ngân sách tiết kiệm có nguyên tắc của mình để tránh hao hụt tiền bạc và gặp khó khăn trong việc thực hiện kế hoạch của mình. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, thân, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Người tuổi mùi được tam hội quý nhân trao cho mối ờ, tình duyên quý giá, con giáp này không khỏi cảm thấy mình may mắn, cuộc đời này vốn nhiều cạm bẫy, chỉ có chân tình là khó kiếm mà thôi. Bản mệnh thật lòng đối xử với người ta, nhưng chắc gì người ta đã lấy đó mà trân trọng. Đường công danh sự nghiệp của con giáp này lại chẳng được thuận lợi như chuyện tình cảm, cảm giác ờ, tranh cãi và mâu thuẫn khiến cho tuổi mùi cảm thấy ngột ngạt và muốn từ bỏ. Thêm vào đó, việc bản thân có được những mong muốn về tài chính nhưng chưa đạt được khiến cho cho bản mệnh cảm thấy bức bối. Có lẽ trong ngày hôm nay, việc nên làm của con giáp này đó là sống chậm lại thay vì cố gắng đạt được điều gì đó bản mệnh có thể dẹp bỏ tất cả và dành cho mình một khoảng thời gian nghỉ ngơi thích đáng thay cho những lo toan của cuộc sống. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, tuất, dậu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thân trong ngày có điểm báo xui xẻo đến với người tuổi thân, con giáp này còn chưa hiểu rõ hết lòng người, đã vội dốc hết mọi chuyện mình biết ra cho đối phương, e là lành ít giữ nhiều. Dòng đời đẩy đưa, bản mệnh còn không chịu nhìn nhận vấn đề một cách sáng suốt thì sẽ sớm bị kẻ xấu hãm hại. Có những chuyện không thể cứ mãi u mê bởi có thể vì thế mà tuổi thân sẽ gặp phải chuyện chẳng lành. Kiếp tài giáng họa, có những lúc con giáp này không thể hiểu được tại sao mình lại đưa ra những quyết định tồi tệ đến vậy. Bản mệnh không đủ tin tưởng, vậy thì sao còn cho đối phương vay mượn tiền bạc. May mắn là vợ Trình công danh sự nghiệp phát triển ổn định hơn, có giáp này nên thể hiện được năng lực cá nhân, giành lấy cơ hội để thăng cấp, tăng lương xứng đáng với khả năng của mình. Bản mệnh hãy nhớ rằng con đường đến với thành công không bao giờ là dễ dàng cả. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhật phù trợ, Sửu, Thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Dậu Người tuổi dậu được cục diện tị dậu bán hợp nâng đỡ, có giáp này luôn hết lòng vì sự nghiệp không quản ngại khó khăn. Với tinh thần trách nhiệm này, bản mệnh luôn đảm bảo công việc đạt mức tốt nhất có thể, nhận được sự tán thưởng của đồng nghiệp và cấp trên. Đây cũng là thời điểm mà con giáp này cần tăng tốc để giành lấy cơ hội thăng tiến trong tương lai cho mình. Nên tuổi dậu nắm bắt được thời cơ thì sẽ gặt hái được thành công và giành lấy vị trí xứng đáng với mình, có thêm không gian phát triển rộng mở hơn ngũ hành tương sinh nên vận trình tình duyên của con giáp này diễn ra vô cùng tốt đẹp. Bản mệnh gặp được người hết lòng yêu thương, quan tâm và chăm sóc mình, dù có chuyện gì xảy ra cũng vẫn luôn ưu tiên mình hàng đầu. Vì thế hãy trân trọng hạnh phúc mà mình đang có nhé. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ Tuất, Thìn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Vận trình sự nghiệp của người tuổi tuất không được suôn sẻ, thuận lợi cho lắm, cũng bởi ngày tự hình nên công việc có phần không được như dự định, con giáp này hoàn toàn có thể gặp phải những tình huống bất ngờ và chắc chắn không thể đứng nhìn. May là bản mệnh có được người hỗ trợ tốt và nếu biết cách nhờ vả thì có thể giúp tuổi tuất vượt qua được những bất lợi này. Sự tỉnh táo cũng như tính toán kỹ giúp cho con giáp này hạn chế được tác động xấu của một ngày, vận trình không mấy ổn định. Trong chuyện tình cảm, có thể bản mệnh đang có những băn khoăn và lo lắng. Tất nhiên, nó không được như ý và chính con giáp này cũng đang có cảm giác thiếu gần gũi. Ngày hôm nay sẽ có những biến cố nhưng với lối suy nghĩ tích cực thì nó cũng không đến nỗi khiến tuổi tuất lo lắng mãi đâu. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, dần. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi Người tuổi hợi được quý nhân che chở nên đường tình duyên tiến triển rất hài hòa, tốt đẹp. Trong nhà gia đạo an yên, vợ chồng tình cảm thấu hiểu nhau, cả con giáp này và người ấy đều có ý thức chăm lo cho gia đình nên dù có mâu thuẫn, bất đồng ý kiến cũng nhanh chóng được hóa giải một cách êm đẹp. Chính tài vượng phát giúp vận trình tài lộc của bản mệnh có nhiều tin vui, tài vận, tiền bạc dồi dào. Người xưa có câu năng nhạt chặt bị, vì thế tuổi hợi trở nên xem thường những khoản tiền nhỏ, hãy tiết kiệm số tiền này để dành cho những trường hợp cấp bách nhé. Con giáp này là người có tham vọng nhưng vì muốn chứng minh bản thân mình nên thường rơi vào tình trạng ôm đồm nhiều việc. Hãy bình tĩnh hơn trong mọi việc bởi thành công không bao giờ đến một cách nhanh chóng mà đều cần phải trải qua một à, quá trình không ngừng cố gắng và nỗ lực.